Xin chào các bạn đến với khóa học lập trình phong end với này thì Access cơ bản dành cho người bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 10 thì tôi sẽ đi giải thích cho các bạn về cái cơ chế rendering enablement ở trong React. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu như sau. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu enablement là cái gì. Thì để tìm hiểu về cái enablement là gì thì các bạn hãy vô cái trang react.js.org và các bạn đến cái phần à, main concept. Tới theo thì các bạn đến cái mục à, rendering enablement thì ở đây nó có giải thích enablement là các ờ, khối xây dựng nhỏ nhất của một cái ứng dụng React thì một enablement thì sẽ mô tả những cái gì mà chúng ta sẽ xem thấy được ở trên màn hình rồi ở đây thì nó có giải thích là không giống như các ờ, enablement DOM ở trên ờ, trình duyệt thì các React enablement thì nó là các plain object và nó rất là uh, ít chi phí để tạo ra thì cái hàng React DOM nó sẽ xử lý và update các DOM mà phù hợp với cái các React Element thì ở đây thì nó có cái khái niệm DOM DOM này thì tức là Document Object Model thì cái phần DOM này thì tôi sẽ giải thích cho các bạn chi tiết ở cái buổi tiếp theo thì tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái DOM mà cái virtual DOM được sử dụng ở trong React ở cái buổi 11 ờ, là buổi tiếp theo thì uh, trong buổi này thì tôi sẽ các bạn cứ hiểu đơn giản ờ, mấy cái phần về khái niệm element này ở đây như vậy thôi thì ờ, tôi tóm tắt lại nè thì các element là các ờ, khối xây dựng nhỏ nhất của một cái ứng dụng React thì ờ, một element thì sẽ mô tả những cái gì mà chúng ta sẽ xem thấy được ở trên cái màn hình thì ví dụ về một cái element là thì nó có thể là một cái chuỗi một cái email một đoạn test vân vân rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về làm thế nào mà cái React.js nó render các các element thì để tìm hiểu về cái cách mà thằng React nó rendering environment các bạn sẽ tiếp tục đọc về cái phần uh, rendering environment into the DOM thì ở đây nó có giải thích rằng uh, uh, chúng ta sẽ có một cái thẻ div uh, ở trong một cái file HTML và cái thẻ div này thì nó sẽ có một cái ID là bằng root ở đây thì cái thẻ div với ID bằng root này thì nó sẽ gọi là một cái root DOM nó có giải thích là để mà chúng ta sẽ sử dụng cái cái cái deep này với lại à, là một cái group DOM à, này thì nó sẽ được sử dụng à, với lại và được quản lý bởi cái thằng React DOM thì các ứng dụng mà của thằng React này thì nó sẽ thường thường sẽ chỉ có một cái group DOM thôi và nó cứ kêu là nếu mà các bạn tích hợp cái React này vào trong một cái ứng dụng khác thì các bạn có thể có nhiều cái group DOM như là như mà các bạn mong muốn thì à, để mà render một cái React Environment thì đầu tiên thì chúng ta cần phải à, truyền cái à, DOM Environment vô cái thằng React DOM.va group rồi sau đó thì chúng ta sẽ truyền cái thằng React Environment vô cái thằng cái cái gọi cái thằng group và gọi cái hàm render thì đây đây là cái code ví dụ của nó đây thì đây thì chúng ta sẽ có một cái biến group như vậy và cái root này thì nó sẽ bằng cái React DOM và nó sẽ gọi cái hàm React root và trong cái hàm React root thì nó sẽ truyền vô cái ờ, cái node mà nó muốn thực hiện ờ, render ra thì cái node này ờ, nó sẽ gọi cái document và gọi ghép in by ID và truyền vô cái root thì nó sẽ gọi đến cái thằng deep này để mà nó thực hiện xử lý và render cho chúng ta đó rồi tiếp theo thì ở đây thì nó có một cái element là một cái phần tử thì là một cái chuỗi ờ, Henowa như vậy đó nó là một cái chuỗi Henowa để trong cái ờ, cặp thẻ H1 như vậy và sau đó thì nó sẽ gọi uh, root tender và nó truyền cho cái element mà cần render đó thì ở bữa trước thì ở trong số code thì của thằng React nó init thì ở đây thì nó có một cái file index.html này đó thì đây nó có một cái div à, ID bằng root như vậy này tiếp theo thì ở trong cái file index.js thì các bạn thấy thì ở đây thì nó có một cái biến là biến root này thì nó sẽ bằng cái thằng uh, react DOM và gọi cái hàm react root và nó sẽ truyền cho cái phần tử uh, mà cần uh, render qua cái thằng uh, document gọi thằng uh, get element by id rồi sau đó thì cái biến root này thì nó sẽ gọi cái hàm uh, render và sau đó thì trong cái render này thì nó sẽ truyền vô các uh, component hay là các element mà sẽ chứa các phần tử mà sẽ được render ra thì ví dụ như ở đây thì có cái thằng app component thì trong cái thằng app component này à, nó sẽ chứa các à, phần tử mà sẽ được à, render ra UI cho chúng ta Rồi, tiếp theo là tôi sẽ demo cho các bạn tạo ra một số element, một số cái phần tử và sau đó thì tôi sẽ demo cái việc mà render ra UI cho các bạn xem. Thì ở đây thì tôi sẽ có một số cái biến ví dụ như là về chuỗi này thì tôi sẽ có cái biến là username này rồi biến kiểu number thì tôi có biến a này rồi theo tôi có biến à, email này là cái biến kiểu à, boolean này rồi theo là tôi sẽ có một cái object này đó thì rồi theo tôi sẽ có một cái mảng này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn demo cái phần à, xử lý render cho các các trường hợp ở trên này thì bữa trước thì tôi có hướng dẫn các bạn cái phần render ra cái chuỗi Henowa này thì bây giờ cái chỗ này thì tôi ờ, sẽ sửa lại thì cái chỗ này chẳng hạn như là tôi muốn in một cái biến cái kiểu chuỗi là cái biến username này à, ra màn hình này thì tôi sẽ đi làm cái sau đây tôi sẽ heno này chẳng hạn như rồi tiếp theo là tôi sẽ truyền vô cái biến username như vậy rồi tôi vô say này rồi bây giờ các bạn nhìn trên màn hình thì các bạn thấy cái chữ Heno nó up Heno World nó update thành Heno Adam như vậy đó đối theo là chẳng hạn như tôi muốn sâu ra cái biến A này thì à, tương tự thì tôi cũng à, bỏ nó vào trong cái dấu ngoặc à, nhọn như vậy và tích do say này đó thì bây giờ các bạn thấy là nó cũng sâu ra được cái kết quả này rồi tiếp theo thì à, đối với cái trường hợp như là cái kiểu à, bưu điện à, thì cái kiểu bưu điện thì này thì nó ở trên UI nó sẽ không sâu lên gì ví dụ như tôi à, sâu thử cho các bạn xem này đó thì các bạn sẽ không thấy nó có sâu lên được cái cái cái kết quả ở trên màn hình rồi tương tự thì cũng có một số cái kiểu khác như là cái kiểu null hoặc là undefined thì nó cũng không có sâu lên ví dụ tôi có cái kiểu null này đó hai cái kiểu này nôn và này phai thì nó cũng không sâu lên trên màn hình đó các bạn sẽ thấy nó không sâu lên gì thì à, mấy cái kiểu à, như là boolean này hoặc là null unify thì thường này nó sẽ xử lý một số cái trường hợp liên quan đến cái xử lý về cái xử lý về cái logic này nọ thì bây giờ tôi sẽ demo cho các bạn à, một cái trường hợp mà nó sẽ cần phải xử cái logic chẳng hạn thì chẳng hạn như là cái trường hợp uh, chẳng hạn như là nếu mà cái email này bằng chu thì sẽ tôi sẽ muốn sâu lên cái test là bằng mail chẳng hạn thì tôi sẽ như này như sau đây tôi sẽ có dấu hỏi này Đó, theo là tôi sẽ cho nó cái biểu thức là mail còn à, trong cái trường hợp à, ngược lại thì tôi sẽ cho là cái female rồi tôi đi cho say này rồi bây giờ tôi lên trình duyệt tôi kiểm tra này đó thì bây giờ nó sẽ sâu lên được cái chữ mail cho tôi này đó thì đối với cái kiểu mà boolean thì chúng ta chỉ cần à, uh, áp dụng trong cái phần xử lý logic ở bên bên dưới ờ, cái sổ code uh, bên dưới của cái chương trình nó chạy thôi đó thì ở đây thì ngoài cái cách mà ghi ra như vậy thì ở đây thì còn có một số cách khác mà các bạn để sử dụng với cái kiểu boolean này ví dụ như là chẳng hạn như là tôi có thể ghi là email như vậy này tiếp theo là tôi sẽ thì nếu mà cái biến email mà nó bằng chôm thì uh, tôi sẽ show ra cái test là bằng mail ở trong cái thẻ P như vậy rồi trong trường hợp là ờ, ngược lại thì ờ, tôi sẽ cho là female rồi tôi cho say này đó thì các bạn sẽ sâu được cái cái thấy nó sâu là được cái mail như vậy rồi tiếp theo thì chúng ta còn à, có một cái cách khác để mà viết uh, viết uh, cái code cho cái trường hợp uh, xử lý với lại cái logic với lại cái kiểu boolean này thì chúng tôi tôi có cái kiểu khác đó là kim nhau này tiếp theo nữa cái dấu và và đó, tôi sẽ có cái kiểu như vậy nữa ví dụ như trường hợp à, khác này và tôi sẽ cho là chỗ này là female này tôi cho say này đó tương tự thì à, nó cũng sâu nên à, cho tôi là cái chữ mail như vậy thì hai cái trường hợp mà sử dụng cái cái, cứu pháp là bằng cái dấu hỏi này với lại cái dấu bà bà này thì nó tùy vào các trường hợp mà các bạn sẽ sử dụng thì trong cái trường hợp mà các bạn à, chỉ muốn sâu lên với lại à, một cái thẻ khác đơn giản thì à, các bạn sử dụng cái cú pháp là cái cái dấu hỏi như thế trong trường hợp này thôi còn trong cái trường hợp mà các bạn muốn sâu ở trong một cái khối HTML phức tạp thì các bạn sử dụng cái cú pháp là cái dấu vào và thì trong cái trường hợp này thì tôi sẽ đi demo cho các bạn một cái trường hợp mà sẽ sâu với lại một cái khối HTML phức tạp thì trong trường hợp mà các bạn muốn à, nó nồng ở trong cái nhiều cái thẻ FTL khác nhau thì các bạn à, thêm một cái dấu ngoặc ờ, tròn như vậy rồi tiếp theo thì các bạn sẽ truyền mấy cái à, thẻ của bạn vô như vậy thì khi mà các bạn truyền vô như vậy thì nó sẽ báo nói là cái thằng GSX nó sẽ không không cho chúng ta thì nó báo là chúng ta cần phải có một cái pattern enable là chúng ta cần phải truyền cho một cái enable cha nào đó thì ví dụ như ở đây thì các bạn phải cho nó vô một cái phải deep nào đó chẳng hạn đó rồi sau đó các bạn sẽ bỏ cái các các thẻ mail của các bạn vô trong cái thẻ deep này như vậy vì uh, trong trường hợp vừa nãy thì là ba thẻ b tức là ba cái thẻ này nó ngang hàng với nhau và nó lại bắt buộc phải có một cái thẻ cha thì tôi sẽ cho vô đây là cái thẻ deep chẳng hạn tôi tích vô say này rồi bây giờ tôi nên chỉnh duyệt này đó thì đây là ba cái uh, chữ mèo này nếu mà các bạn nào mà không muốn uh, sử dụng cái thẻ deep này thì bác bạn các bạn có thể dùng cái uh, thằng uh, à, react chấm phát mình đó đây cũng là một cách đó rồi ngoài ra thì còn có một cái cách khác nữa thì chẳng hạn như là các bạn không thích sử dụng uh, rắc mật thì các bạn có thể à, để nó như vậy thôi đó các bạn à, chỉ cần để như vậy thôi đó và tích do xay này đó các bạn chỉ nếu mà chắc các trong cái trường hợp mà các bạn không sử, thích sử dụng cái hàng à, React Pacman này thì các bạn phải sử dụng cái cú pháp này hai cái dấu à, ngoặc nhọn như vậy thôi đó rồi bây giờ tôi nên uh, trình duyệt này đó thì tương tự này nó cũng sâu kết quả ra như vậy rồi tiếp theo là cái trường hợp uh, một cái uh, đối tượng thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là xử lý demo cho các bạn về cái phần à, render ra một cái đối tượng như sau bây giờ tôi sẽ xuống dòng đi tiếp theo thì tôi sẽ có cái thẻ B này và tôi sẽ render ra cái đối tượng là Imnoi này thì à, để mà render ra được cái à, đối tượng Imnoi này thì tôi sẽ chuyển vô cái Imnoi vô cái dấu ngoặc nhọn ở đây ở ờ, cái cho say này đó thì ở trên trình duyệt nó sẽ bị một lọ báo lỗi thì ờ, trên trình duyệt nó sẽ báo lỗi ờ, là cái object này không là phải là một cái đối tượng hợp lệ uh, như vậy thì để mà render ra được một cái object thì các bạn cần phải uh, hay báo gọi cái object đấy rồi các bạn sẽ gọi cái thuộc tính của cái object đó thì đây ví dụ như tôi muốn gọi cái à, name của cái object này đi thì tôi sẽ chấm chấm cái name như vậy đó tôi tích vô say này đó thì bây giờ nó hết nỗi rồi và nó sâu lên được cái test là Adam Nguyễn là cái tên của cái employee của tôi đó thì à, các bạn chú ý cái trường hợp mà làm một cái object thì các bạn không thể nào mà truyền cả cái object đó vô cái dấu ngoặc như vậy và các bạn phải gọi cái object đó và các bạn gọi cái à, thuộc tính của cái object đó thì các bạn mới render ra được rồi tiếp theo là trường hợp rendering một cái mảng ở đây thì tôi sẽ có một cái mảng à, màu như vậy thì à, để mà rendering ra được cái mảng này thì chúng tôi sẽ bây giờ tôi sẽ đi demo cho các bạn như sau thì chẳng hạn như cái mảng này tôi sẽ render vào một cái thẻ un đi rồi theo thì tôi sẽ có tôi sẽ gọi cái mảng là colonit colonit và tôi sẽ gọi hàm map để mà duyệt qua mảng tôi sẽ nạp qua từng cái item một và tôi sẽ render ra là cái ờ, cái phần tử là cái thẻ NI đó tôi sẽ render vào cái thẻ NI như vậy rồi tôi cho xây này rồi bây giờ tôi nên trình duyệt và tôi kiểm tra lại này đó thì bây giờ các bạn thấy là có ba cái màu là red blue như vậy đó đó tương với cái cái cái cái mảng của tôi đây đó thì ờ, cái cái cái ờ, khi mà duyệt mảng thì chúng ta ờ, cái thẻ NI này thì chúng ta nên cho nó một cái key nào đó key là một cái giá trị duy nhất ví dụ cho tôi cho vô cái giá trị là color này đó để mà chúng ta phân biệt các cái tầm với nhau chẳng hạn như là tôi muốn cho nó cái style đi thì tôi sẽ sử dụng như sau này thì tôi sẽ sử dụng cái kiểu là inline style đó thì tôi sẽ gọi cái style và tôi sẽ bằng hai cái dấu ờ, ngoặc nhọn như vậy và tôi sẽ truyền vô cái color vô đây thì đây là một cái uh, sử dụng cái kiểu CSS uh, ờ, của thằng uh, trong cái thằng React thì bữa nay tôi sẽ demo như vậy thôi còn uh, chi tiết về cái sử dụng CSS hoặc là Bootstrap vân vân tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ở cái phần uh, chương 3 thì bây giờ tôi đi cho xây này rồi bây giờ tôi nên uh, trình duyệt này đó thì các bạn thấy mấy cái màu ở mấy test nó thay đổi tương ứng này đó đó như vậy năm nay tôi đã hướng dẫn cho các bạn à, giải thích cho các bạn về cái cơ chế à, rendering enablement ở trong cái thằng à, React và tôi cũng đã hướng dẫn các bạn làm demo để rendering một số cái kiểu dữ liệu uh, kiểu một số cái kiểu item đó, ở trong cái thằng React thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo